mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngẩn như ngôi nhà xưa ngày xưa cha ngồi uống rượu mẹ ngồi đan